con tim em thấy lòng để niềm đau thấy bao mặn nồng bước chân anh đi về chẳng còn ai mong được dẫm anh